đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo muốn ra cần gấp niệm di đà do bởi các ông lòng tham dục thì nhiều tâm tưởng lành là ít nên ai đọa lòng thân thủy tộc có loài ở trong sông rạch chầm ao với các thứ thân hình không nhất định khi thì bị lưới lập câu móc hàng ngày phải chịu một trăm lần chết mới được một lần sống mạng gửi giao thớt hồn nương nước nóng lửa than nay đầy đủ duyên lành gặp Phật tử phát tâm thí số tiền mua chuộc sanh mạng của các ông cầu xin mười phương chư Phật khiến các ông tỏ sáng linh thông để quy y tam bảo quy tam bảo là Phật bảo pháp bảo và tăng bảo quy tam bảo rồi vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh đời đời qua lại cõi nhân thiên tu hành mau chứng quả bồ đề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 chúng sanh quy phật chúng sanh quy pháp chúng sanh quy tăng chúng sanh quy phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy tăng rồi khỏi đọa bàn sanh chúng sanh quy phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy tăng rồi khỏi đọa bàn sanh chúng sanh quy phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy tăng rồi khỏi đọa bàn sanh quy tam bảo pháp bồ đề cứu cánh đắc thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết đồng sanh cực lạc quốc nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật phong sanh công đức phù hằng hành vô biên hăng phước dài hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh ra tóc vạn bồ đề thập phương hưởng trụ tam bảo thất đại chứng minh nam mô lạc thanh giáo chủ đại từ đại bi dẫn đạo sư a di đà phật bát đại chứng minh cục niệm Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai quan giác đạo tràng chứng minh công đức đệ tử chúng con hôm nay cung kính thừa hành lời Phật dạy phát bồ đề tâm quảng đại mua bậc sống sanh nguyện đem công đức lành hồi hướng tây phương giang hiên phật tình đồ trên đền bốn ông nặng dưới chu ba đường khổ kính nguyện tha kỳ an chư Phật tử, gia đình Phật tử Lê Hưng Cường phát danh trí thịnh Nguyễn Hoàng Mai phát danh diệu sự chữ Phật tử thừa tự công đức phóng sanh hiện hiện thân tu thương với một mạng bình yên thừa hữu phước duyên kiết tường như ý chăm trí kỳ siêu à cổ huyền thất cổ lịch đại song thân trượng thử thượng ẩn câu mong giải thoát cổ huyền âm siêu dương hơi pháp giới chúng sanh giai cộng hình phật đạo a di đà phật quy y phật pha lương nguyện chúng sanh tinh tạng trí huệ như hải tự quy tăng phật a di đà phật